Ok, hello everyone Welcome to my channel Mini NZ nha Let's go uh -huh. Ok này Ui nhau Uh, sợ quá Uh, sợ quá quá nguy hiểm luôn nhanh lên nào nhanh lên nào ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ô oh, mà có máy hút này hút hết chuối này uh, thành công banana công nhá rồi nên là ôi trời này nó để tắt mạng đi ok let's go Woo! Woo! nguy hiểm tốc biến tốc biến ố đều nhỉ xin lại nha Ui Ui Nguy hiểm Ui Ui tí chết Bay con chim Ui, nguy hiểm Ui da Ui da Thôi sang jackpot nha cốt đạn kia mất đạn rồi ô oh, hay quá ôi giời ơi đi đâu chạy đi đâu Ui, nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm quá nguy hiểm luôn ô oh, hay mày chạy đâu chạy đâu chạy đâu chạy chạy đâu chạy đâu chạy đâu chạy đâu ôi giời đứng lại đứng lại đứng lại ôi trời ơi thua rồi ok chuyển game khác nha sang onom này con nôm nhá nhận nào ok go Ooh. Ooh, um, we hiểm Ui Ok, win chạy nhanh à chạy nhanh lên uh. nhanh nhanh ui giời tí chết uh. nhanh thế nào ô oh, tí chết ôi lâu Angry Grand Run Time out. Run, run, run, run, run, run. uh, may này hey. uh. Uh. Oh, low Temberson trên này nhá trên này nhá Uh, đi chết Nhanh quá khó quá nhỉ tôm nhá tóc kinh tôm đứng lại ô năm trăm năm trăm ô nguy hiểm quá bay nào 不行。 Good night. Đỡ này Chết nè Chết nè Ôi Buồn quá